Ờ, anh hàng xóm đấy ạ uh, em ở nhà bên cạnh uh, em biết số điện thoại của anh uh, anh ơi chẳng hiểu cái vòi nước nhà em nó bị làm sao ấy nó cứ chảy nước ra mà em bịt mãi mà không làm cách nào để bịt nó được uh, anh anh có thể sang bên uh, anh có thể sang bên nhà em anh bịt giúp em cái vòi nước được không ạ dạ vâng ạ vâng ạ vâng anh sang luôn đi nhá dạ dạ A few moments later. Ờ, anh vào xem giúp em với. Anh thử nhà bên cạnh nhé. Dạ. Nó bị làm sao em? Em không biết được, nó cứ chảy nước ra mà em chẳng biết cách làm nào để bịt nó lại được. Ôi, chảy tốn nước kìa. Vâng, anh xem giúp em đấy ạ. nó bị tuột ra thôi mà à. cái này không biết vặn thì nó sẽ sẽ, sẽ, sẽ bị chảy đấy là đu khớp của nó là được mà à. xong ơi từ từ em ơi sao đấy à, à, anh cứ bình tĩnh em ơi. ờ, thực ra thì ơi. cái vụ vòi nước này là là em làm đấy ờ rồi rồi em rồi ờ, ờ nói đi em ờ, em làm như vậy là để kiếm cớ để gọi anh sang đây để có chuyện muốn nói với anh Ủa, em em nói đi em đi ra ngoài này nói đi ờ... thì em nói đi em nói đi ờ, thực ra em ở đây thì em cũng biết là anh mới chuyển đến ừ. nhưng mà em cũng để ý thấy là anh cứ hay đi sớm về khuya nhìn biểu hiện của anh ấy em biết là anh đúng là dân cờ bạc chuyên nghiệp thế nên là đâu không chắc em nhầm rồi. không em không nhầm được chắc chắn là như thế rồi em biết chắc anh là dân cờ bạc chuyên nghiệp thế nên là bây giờ chẳng giấu gì anh ấy thỉnh thoảng là em cũng hay ờ, tụ tập bên này ờ, nhưng mà đợt gần đây đen quá chơi sóc đĩa à? Ừ, cũng vâng thì thôi được rồi anh sẽ, sẽ sẽ có phương án cho em anh sẽ đưa đồ cho anh anh không vào đâu nhá. Ờ, thì ấy anh giúp em một lần này với ạ ờ để anh về lấy đồ cho ừ. <laughs> nhá dạ vâng em cảm ơn anh ạ em cảm ơn anh nhá đây anh ơi anh vào đây ạ đây đây có gì anh chỉ cho em đi đây này. em lấy anh một bát đĩa đi bát đĩa ở nhà mình nhé đây đây có luôn anh ơi nó chuẩn bị sẵn rồi đúng không cũng chơi đây lúc nào có sẵn đâu anh chỉ cho em xem nào nào ơ à, nhưng mà anh ơi ừ? bọn em thường em không chơi một cái quân này đâu bọn em chơi quân bài, à? bài cơ ờ anh anh chuẩn bị quân bài đây em rồi đây nó chỉ là cái quân để thử thôi quân bài đây ừ đấy em cất cái này đi tí nữa em tí nữa vì việc của em là em tuồn cái này vào này vâng. đấy thích con nào thì em chọn một con vào ok ạ ừ. cái này à. đơn giản này cái này tí nữa em chơi là em đút vào trong người dạ. đút trong người cho nó sẽ báo rung cho em chỗ nào cũng được à ừ. báo rung nữa hả ờ báo rung còn cái này thì em đút vào đâu cũng được đút đút vào ờ, đúng rồi đút vào người thì người ta đỡ kiểm tra mình ừ. kiểu này đấy. thử luôn nhỉ thử luôn rồi. đấy nghe rung rồi đây nhỉ rồi. cái này thì em sẽ để ở bên trong à để để ở trong cái ví hoặc để trong tiền em đặt đây để dưới váy à. này luôn à, hoặc để em váy. để không em cứ để dưới váy này được không đấy okay. để dưới này nó không để ý đấy đây nhá bây giờ anh sẽ sóc xong em đặt xuống hoặc là anh ở ngoài anh đưa vào này em nghe máy rung nhá em thử nghe máy rung nhá dạ. đây đây bây giờ từ từ nhìn nhìn nhìn nhìn bật chưa à, bật rồi anh bật rồi anh bật rồi rồi rồi bây giờ để trong này đúng không anh đưa vào này đây một rung ạ một rung là lẻ rồi. đây đây đây, đưa đây, đưa cái cái, cái cục tung đây. Đây đây. Đây. Một rung này. Đấy. Đấy là hai à, bây giờ hai rung này là tứ tử này. Đấy. Sấp đôi này, không rung này. Đấy. Cái này anh giải thích nguyên lý luôn để cho em biết đường này nhá cái này là trong cái quân này nó đã, đã, đã làm hàng trong này rồi cái quân này khi mà đánh sắp xong đặt xuống ấy thì nó sẽ phóng cái lượng từ nó vào cái máy này đấy tắt cái máy này đi tắt cái thùng này nó, nó, nó phóng lượng từ vào đây và cái này nó sẽ nhận tín hiệu từ cái quân này và nó sẽ báo về cùng chung này cho mình okay. mình biết là chẵn hay lẻ à, thế là cái này lúc nào hai cái này cũng phải giữ đi kèm với ừ, nhau ừ, đi kèm với nhau cái này đút được trong người đúng, không? ờ, đúng rồi cái này đút được trong người là được rồi, rồi. đấy cái này thì có phải nhìn đút trong người không Lê? cứ đặt không cái để ở dưới ở dưới lòng mình để đây mình bỏ trong ví hoặc là, là nếu như mà em không ấy thì rồi, em rồi, giấu rồi. ở trong cái váy này đấy đặt thế này nó chạy pin anh nhỉ chạy bằng pin sạc pin vào được tí nữa anh đưa, đưa sạc à, cho có sạc dùng được bao nhiêu ừ. lâu dùng tầm 8 đến 10 tiếng à, à nhưng mà anh ơi bình thường một lần em chơi em toàn thua thôi bây giờ mà tự nhiên em hôm nay mà em thắng nhiều quá thì chúng nó nghi hay là bây giờ anh đã thương anh thương cho chót thì hôm nay anh ngồi đây cùng chơi với em đi chơi đây luôn á vâng chứ bây giờ mà tự nhiên cả hôm nay buổi ngày hôm nay mà cứ thắng nhiều quá thì lại đi thôi rồi anh lâu rồi không đi chơi sóc đĩa rồi mai chơi với ông được okay, để anh vào anh đánh cho luôn nhá ok thế để ừ. em gọi chúng nó luôn ừ tìm cái máy bài đây nhá em chọn quân luôn nhá ok chọn đi em chọn đi chọn đi ờ. giới thiệu với lại anh em đây tôi là hàng xóm của trang nhé hôm qua thì sang cái sửa ống nước ờ, là, là em mới rủ sang chơi mà. được cái gì không đây đây toàn anh em hàng xóm đây làm anh chàng kho sửa ống nước thôi chứ không được cái gì cả chưa thấy được cái gì cả <laughs> một tiếng là không có miếng này ừ. cũng đang mong được cái gì lắm đấy có miếng hay không mình sao biết được ờ, cắt cái có cái cắt này hay này nhanh nhỉ tiện đỡ thì rồi ờ, đít nhá ok đêm đen ngày trắng này ngày trắng đêm đen đi ừ, đêm đen ngày trắng <laughs> rồi cho nó đen hết trắng hết đi bốn trắng nổ máy nhá trắng trong lẻ ngoài nhất cứ tưởng thì đánh lẻ thôi đôi mà cái cân nặng tiền tức là chặn bên nào chặn trong lên, lẻ đấy. à, một hai ba. đấy em đánh riêng ra đấy mấy em đánh riêng ra một lần rồi cái cân cái đầu này mấy lẻ ô rồi một triệu là một triệu thôi một triệu là mấy triệu đây ba triệu hai cái thủ triệu đơn giản đúng không? Đơn giản. Ừ, thì bữa cắt cái lại gỡ. Cầu đứng như nào. Này, này một cái cân lớn kìa. Ba triệu đi cho vui. Đứng thì đánh truyền. Ờ, mình đánh đứng. 3 triệu. Đôi mặt cái cân đáng tiền. Xong chưa? 1 2 3. À, xuống xuống tay đây để thử thiếu này. Thử thiếu đi. Chắn chưa 5 triệu. Chắn chưa 5 triệu á. 4 cái kết đấy. Chắn được. Các bạn chỉnh nhé là chuyển ngày được. Chắn chưa 5 triệu đắt 5 triệu này. Rồi, ta đánh thêm triệu nhá. Rồi. Chẳng đánh sang bên này cơ mà đánh lẻ rồi người ta bán chặn lẻ thừa 5 triệu hai năm triệu kìa tôi đắt cho hai triệu bốn đắt hai triệu năm lẻ thừa 5 triệu này ra ngoài này đấy rồi không có đây ai cứu tôi ờ, đánh vào trong 3 ờ, triệu nữa tổng đây là 10 này đây là cái đây cái thừa 5 triệu đúng không ừ. rồi rồi ai đánh ai đánh trong 3 triệu nữa đây ai đánh chắn đánh cao đi ai đánh chắn đánh đây rồi tôi 5 triệu cân từ nước ngoài mở này mở đi này không? Ê, nhá. Rồi ờ, mới được ăn. Ê, bắt mình xuống thêm nữa. 3 triệu. chúng ta mà cứu ấy. 2 này, 3 này. Được ăn lắm chả kêu. 2 3 này. Đó có 2 10 triệu rồi. À? 10 triệu. Nhiều thế. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Em gái đánh chặt đấy. 10 đấy. Được. Anh đua mà anh. đấy anh đây. Có chuyền thôi. Đua mà cái cân nặng kìa. Chuyền thì anh chuyền đánh chắn. 3 triệu. Không, cái cầu hôm nay là 21 21. 2 3 4 5 Ồ hay thế nhỉ 5 triệu này 1 này 2 này 3 này 4 này 5 này Rồi Đôi một cái ờ, cân Cân đi Chẵn thừa 5 triệu Bao nhiêu? Tôi làm tôi mỗi tôi thôi 5 triệu thì tôi đánh vào lẻ 10 triệu, à, 5 triệu nữa cho, cho nó Thừa mặt đi cho thừa này, đúng không? Thừa mặt đi Rồi cái hồi lại Cái cái cân thì thứ ngoài Lẻ thừa 10 triệu để dạ. tôi triệu kìa Đưa đây tôi 5 triệu đi Tôi đắt cho hai chung 2 triệu này Ba Nhà em nhảy 2 triệu này Thế thì đánh này 20 triệu đi 10 triệu Thế thôi 10 triệu thôi Nhà này 2 nhà này 5 đúng không? 1 2 Thế thử thêm 5 triệu ở ngoài nữa Ai ăn nhắn đi Cái sau Rồi cái nhận nhỉ 5 triệu thêm vứt ra ngoài luôn Cái này Cái tổng ngoài đánh 20 nhá Đâu 15 thôi 15 là 20 đấy à, Đây của cái tất gì Đây của tôi cả 20 Mở này cái gì gấp đôi ba đen rồi ba đen rồi đấy nhá hai mươi cái nhá đây này một hai ba bốn năm sáu bảy tám đứng đứng nó lại truyền truyền nó lại đứng 10 triệu này anh cũng có 10 triệu đây vứt mẹ đây đang chặn luôn hai này ba này bốn này năm này sáu bảy tám chín mười đánh như chơi sóc đánh chặn luôn chặn mình đánh lẻ nghe này nhanh một hai đúng rồi cái cân này dây dây nó nó đánh hai một mà cầu hai một mà ừ. bốn này đấy một sắc nó đánh gì vậy ừ ba bốn cái nào cái làm việc đi đây cái làm việc với nhau để tôi tôi biết đường nào hai mươi triệu đắt 20 triệu này chưa sóc đánh màu trắng 20 triệu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 đây nhá. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy. Lẻ còn 10 triệu ở ngoài nhá, những ai đánh đỏ cái ngàn. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đúng không? 10 20 triệu đây. 10. 10. Đắt 10 triệu này, xong chưa? Đây là, đây là 30 đấy. Cốp luôn. Đấy cả 10 nữa là 30. Thế này tôi thừa để tôi mở cái nhá. To to tí nhá. Tiền kết quá. 4 6 5 6 9 7 10 30 đây. 1 9 10. Cái chắn thừa 10 triệu nữa. 2 bao nhiêu? Đây 3 triệu. 1 chắn thừa 10. 2 3 Hỏi bán. Đến tiền ngoái cả mất? Đấy đây. 1 2 2 triệu rưỡi. 30 triệu đâu. Thừa nó chết luôn đi em rồi bảy tám luôn chín mười đánh là đốt 10 triệu đó anh nhỉ tôi 5 ờ, triệu để tắn thường đốt 10 triệu này ai đắt đắt nào cái gì bán lẻ à, thế còn kia là 10 thường 10 triệu bên kia kìa 10 triệu ông đặt ai ăn ăn năm ông, ông bắt luôn đi tiếng trước ông đắt để tôi thừa lại tôi mở bát tôi xin mở bát rồi năm tôi đánh lẻ đánh chặn rồi khổ cầu ông ấy nhanh nhỉ cái này là sao cái này cái này cốp này thiếu năm triệu thiếu năm triệu cốp vào đấy luôn của ông cầm 5 triệu về này ờ. tôi thừa cho ông 3 triệu riêng này tôi mở chi mở bát một tiếng cuối này tôi hết tiền này thì đánh hết tiền đánh tí tiền nó đánh gì Đấy, ông chưa lại bây giờ đây này mà đi được chưa sập dạ. thôi ra dạ, chẵn là tôi em không chẵn quá anh của tôi ông điên vấn đề mình nhính lẻ nhỉ quên rồi đây mình thua mấy chục đây tiền đây của tôi của tôi đây mình thua